mình có thêm một cô lao công về để dọn dẹp tổng vệ sinh cuối năm và mình thấy là cô ấy đã làm việc từ sáng đến tận bây giờ là hơn 12 rưỡi trưa rồi mà cô vẫn chưa nghỉ để ăn trưa ấy nên là mình quyết định là sẽ đặt một phần gà của Lotteria để mời cô ăn mình nghĩ là món này rất là quen thuộc của chúng mình rồi nhưng mà những người mà lớn tầm một chút ví dụ như kiểu tầm cô chú bác hoặc là bố mẹ của mình ấy thì có thể là chưa ăn bao giờ nào bây giờ mình sẽ đi thao vào mời cô mong là cô sẽ đồng ý quay và ăn cùng mình đi thôi cô ơi cô cô ơi cô bây giờ cũng quá giờ trưa rồi ấy mà cô chưa ăn gì ấy thì con có mua gà thì cô nghỉ tay một chút cô uh, lên ăn với con nhé cô nhé ừ. <laughs> cô nhé <laughs> dạ cô cô nãy thì mình đã đặt đồ về rồi và mình cũng đã mời được cô lên đây ăn cùng mình và bây giờ mình và cô sẽ cùng ăn gà luôn nhé mọi người không <laughs> thấy cô cảm ơn <laughs> con thấy cô làm từ sáng ấy sao bây giờ cũng rất là mệt đúng không đúng rồi thế bây giờ mình ăn luôn nhé cô nhé đây là gà sốt hs ạ của Lotte còn đây là gà rán con mời cô con đây cô ăn gà rán con ăn gà sốt <laughs> hay thích ăn gà rán? Không, cái gà rán này cũng có hai miếng và gà sốt cũng có hai miếng ạ. Cho cô ăn thử ạ. con nhưng gà ngon quá, lại còn nóng nữa. Hay cô ăn miếng đùi này cô, ăn miếng đùi cho ngon hơn. Ừ. cô ăn cô thấy gà nào cô gà mềm ngon con thấy cô cũng mấy lần đến đây làm rồi nhưng mà con chưa biết tên của cô ấy cô tên là gì ạ cô tên là mai cô tên là mai cô bao nhiêu tuổi rồi cô ừ, cô ba ba ba ba thế thì cũng trẻ <laughs> già rồi <laughs> Ừ, cô là người ở Hà Nội luôn hay là đúng rồi cô người Hà Nội nhưng cô lấy chồng phú thọ Ê, con thấy là đến hôm nay cũng khoảng à, 27 Tết rồi ấy mà cô vẫn ở đây à. Bình thường sẽ phải làm đến gần 30 phút 29 Thì à, cuối năm là mọi người dọn nhà rất nhiều, sụp nhà ừ. đi làm cái này cũng khá là vất vả đúng không ạ thì ừ, việc nó bình thường quen rồi <laughs> con thấy cô làm từ sáng đến giờ mà kiểu không lúc nào cô nghỉ luôn ấy đúng Tại rồi chỉ... bởi vì làm theo giờ mà ừ, cô đi làm như thế này thì thu nhập của cô có ổn định không ạ có ừ, cô làm này thì bây giờ rất nhiều người cần giúp việc theo giờ đấy vâng. tuy một mệt một tí nhưng mà công người ổn định mình vẫn làm thì đợt dịch vừa rồi là không đi làm được phải nghỉ mất ở nhà hai tháng dịch thì kiểu ai cũng khó khăn hơn nhưng mà ừ, mọi người giúp việc ở nhà thì sẽ bận hơn bọn cô thì ông không có việc không được đi ra ngoài à. cô ăn thử cái gà sốt này ấy và sốt này ngon hơn của bạn nó đậm vị hơn ừ. cảm con nhé thật ra anh tranh thủ nhanh bởi vì cũng bận nên tết nhất nhà anh đang cần nhưng mà phải ăn vào thì mới có năng lượng để um, làm việc tiếp chứ cô bình thường có những nước là bỏ bữa trưa luôn hoặc bữa trưa chỉ uống sữa thôi nhưng mà như thế nó sẽ không đảm bảo sức khỏe ạ mà kiểu anh thấy là dọn nhà lên này cũng khá là mệt đấy ừ, bọn tôi quen rồi <laughs> như này ở nhà ấy, nhiều lúc mà đến nó còn nhanh cái bành nữa cô đã ăn thử gà ở à, Lotte này bao giờ chưa? À, cũng có ăn nhưng mà ít ăn nhà sốt vâng yeah, hay ăn gà giá ừ, hay ăn kem <laughs> Thì có thể cái gà sốt này nó có hợp khẩu vị em hả cô? Gà sốt này nó đậm vị hơn Còn cái sốt nó ngọt ngọt, ăn nó đậm hơn, ngon hơn Gọi ship về mà nó nóng nhỉ Vâng, lúc mà nãy con vừa gọi ship ra là con phải gọi cho cô luôn Đúng <laughs> cõng cô lên đây luôn tại vì sợ là để một lúc nữa nó sẽ nguội ăn sẽ không còn ngon nữa bình thường cô đi làm thì cô sẽ làm khoảng đến mấy giờ cô ca trung bình là nó chỉ khoảng 3 đến 4 tiếng nhiều lắm là 5 tiếng nhưng mà hôm nay là tập vệ sinh là mấy tầng rồi bình thường là có hai bạn bạn đi làm cùng cô hôm nay bạn nghỉ ốm bạn tiêm mũi ba bạn sốt thành ra là vất hơn và, và công ty con cũng ờ, hơi nhiều chỗ phải lau nên là cũng hơi mình không phải nhà tập vệ sinh thì ở đâu nó cũng thế nó cũng bụi thế nhưng mà có một người nó vất hơn bình thường thì một ngày cô nhận nhiều nhà hay là cô chỉ nhận một nhà thôi như cái nhà Quảng An là biệt thự nhưng mà cũng phải nhận cả ngày nhưng mà đã ở đây rồi chắc tí phải nhắn tin xin lỗi <laughs> bạn ấy nhưng mà bạn bảo chỉ cần chị đến trong ngày hôm nay xong ok bạn ấy là có khi là cũng phải làm đến tối luôn thế cô phải ăn thật nhiều à để còn có sức để làm đến tận tối <laughs> ăn nhiều tí no là không làm lặn bụng <laughs> không ăn nhiều thì mới có sức để làm chứ chứ kiểu nhỡ đâu làm xong rồi ừ, cô ấy nhiều việc quá xong cô ấy bỏ luôn bữa tối thế không tốt cho sức khỏe một tí nào cả yeah. ở kia là biệt thự là các bạn sẽ kiểu auto là các bạn sẽ nấu cơm luôn vâng vì là mình làm nhà đấy cũng quen công ty này rồi đấy vâng nhà có hai người giúp việc một người thì trông trẻ con và một người thì nó nướng nên là lần nào đến làm mà lâu này là bạn cũng bảo ở lại ăn cơm luôn nhưng cũng đỡ hơn <laughs> con ăn nữa đi vâng con cố gắng đi ạ ở đây con còn có cả burger một cái là hamburger bò với cả một cái là burger tôm á cô ăn cái nào cô <laughs> cô cái nào được cho cô cái tôm đi <laughs> cô có muốn ăn tương ớt không ạ à? thì con không cần đây cái vỏ nếu mà ăn gà không thì cũng vẫn hơi đói mà ăn cái này cho nó no <laughs> cái này là quá lo <laughs> tôi phải bơ rau tôm có được không cô ngon <laughs> hàng của Lotte là chỉ cả bánh cá thôi chứ thấy ngon hơn bỏ à, chất lượng nó chất lượng rất nhiều rinh ngon con ăn cái bò này cũng ngon cùng thử <laughs> thôi con ăn đi <laughs> cô ăn cái này cũng đủ ngon bình thường con cũng ăn nhiều rồi ấy yeah. Hôm nay con mời cô là một cô ăn nhiều hơn Để cô thử được các vị người ta là con cô cũng thích ăn bò Nhưng cô thử vị bò rồi Chưa ăn tôm bao giờ à, Cô hôm nay cô ăn tôm cô thấy vị tôm với vị bò vị nào ngon hơn hả cô? Chắc là tôm thì ngon hơn <laughs> Tôm nhiều nhân hơn Với cả nó lạ hơn đúng không? Đúng cô có con rồi á thì con cô bao nhiêu tuổi chồng cô 10 tuổi thế cũng khá là nhỏ mà bây giờ vẫn đang phải học online thì học ở nhà ấy ừ. thì sáng dậy sớm là nấu cơm nên bạn ấy xong rồi bạn ở nhà bạn sẽ quay lò vi sóng bạn tự ăn ừ, cũng à, ở nhà một mình thế cũng được tự làm tất cả mọi thứ tự lập ngay từ nhà luôn thật ra thì bạn ấy cũng rất là lười bây giờ bạn chỉ có chơi điện tử rất nhanh nên bây giờ bảo bạn làm đi bạn không làm đâu <laughs> nhưng mà ở nhà của mình ra phải tự làm tất cả luôn nhiều lúc mà ba cũng để hai ba bữa mới rửa <laughs> bố buổi tối về cáu ầm lên thì bạn mới đi rửa không ừ. không cô cô cho con hỏi là cô làm nghề giúp việc theo giờ này đã đã được khoảng bao nhiêu lâu rồi ạ? Cũng khoảng 5 6 năm rồi. 5 6 năm. Thì cái lúc mà làm việc ấy trong thời gian làm việc thì có những khó khăn gì à, không ạ? Tức là làm việc theo giờ này thì cô phải làm theo rất nhiều gia đình chứ không phải là kiểu một gia đình như các bạn mà kiểu giúp việc truyền thống nên là mỗi gia đình nó có một cái hướng sinh hoạt khác nhau mỗi người lại một cái cách khác nhau nhiều lúc cũng đây là ừ. không đó là có khách nào mà người ta dễ tính thì không sao nhưng mà có số khách kỹ tính một chút thì thật ra thì cũng đúng. phải um, cảm ơn những người khách khó tính thì mình mới có thể um, hoàn thiện được mình hơn chứ còn làm bất kể một cái việc gì cũng phải um, phấn đấu để nó ngày một vâng. tốt hơn nhưng nếu mà khách dễ tính hay cả lẻ quá thì mình cũng không biết là ý họ như thế nào những người khách khó tính thì làm cho mình trưởng thành hơn trong nghề Ừ, ừ, ừ, cũng uh, gần hết năm rồi chuẩn bị sang năm mới rồi thì con chúc cô là uh, sang năm mới sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể uh, uh, làm việc một cách tốt nhất hiệu quả nhất và uh, sẽ công việc sẽ vẫn ổn định như thế này để uh, có thật nhiều thu nhập và cuộc sống ổn định hơn cảm ơn con nhé con cảm ơn cô là hôm nay đã nhận lời tham gia chương trình cùng với con cảm ơn con nhé <laughs> và vâng, hôm nay rất là ngon Thế cô ăn nhiều và cô ăn nữa đi cô để à, tí nữa có sức để làm thật sự là đã ngon lắm là hiệu quả <laughs> cô ăn hết bánh còn chưa ăn hết bánh <laughs> con ăn gần hết rồi cậu <laughs>